Xin chào anh em, hôm nay tôi xin ờ, hướng dẫn anh em cách sử dụng cái điện thoại phân âm của tài xỉu và cũng test thử trên ba loại hồ tài xỉu để anh em thấy được cái độ hiệu quả của cái điện thoại phân âm hồ tài xỉu này anh em nhé. Thì với cái điện thoại phân âm hồ tài xỉu này anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường anh em ạ. Đấy thì tôi chuẩn bị cho em là một số hộp trợ đây và tôi đã thử nước muối cho anh em. Hột thì nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé. Thì tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ. Anh em lưu ý này Đấy, với cái điện thoại phân âm một tài xỉu này anh em không cần phải luồn nắp đĩa quân hột hay cũng như không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé đấy hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được em cứ mang cái điện thoại phân âm một tài xỉu đến sân chơi là em có thể giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì anh nhé thì với cái điện thoại phân âm một tài xỉu này không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra đấy, anh em để trong người nên em cứ yên tâm nhé đấy thì nó có hai chế độ một chế độ là nắp sim nghe gọi bình thường và chế độ thứ hai nữa là nghe và phân âm và báo dung cho biết được tài xỉu đấy thì em vào sân chơi thì em chuyển sang cái chế độ là nghe âm thanh của tài xỉu và phân âm và báo rung. em không chơi nữa thì em lại chuyển sang cái chế độ nghe gọi bình thường thì trước tiên đấy tôi xin phép là chứng minh em nắp đĩa và quân hột nó hoàn toàn bình thường trên tay cái tôi châm này châm trắng rất hít nhé đấy, 500 đĩa vào hộp không ít đây ok nắp cũng vậy đây nếu mà đồ công chuyện anh em thử nam châm ấy, chắc chắn sẽ hít anh em nha này à, nắp sò xuyên này đĩa sò xuyên này nha ok chưa Đấy, anh em lưu ý nhé là hột chọn là phải xoay xuyên này còn cái hộp công chuyện đấy anh em xoay đèn flash chắc chắn bên trong sẽ gợn đục anh em nhé à, số xuyên hết nhé ok thì với cái điện thoại phân âm một tài xỉu này đang được rất là nhiều anh em quan tâm và áp dụng sân chơi rất là hiệu quả anh em ạ nó có thể là nghe phân âm tất cả các loại hộp tài xỉu thì đây nó là một câu chuyện này anh em thử nam châm này chắc chắn là sẽ hit nhé và đây nó là bộ hộp 12 có hai hộp công chuyện và một hộp chọn anh em ạ cái mục đích để tôi chứng minh với anh em đấy là mọi khôi một mọi nắp điện đều được em nhé thì với cái điện thoại phân âm một tài xỉu này Đấy. anh em có thể nắp sim vào đây nghe gọi bình thường em nhé như một chiếc điện thoại bình thường em ạ Đấy. sẽ nắp pin đây pin này thì nó à, sẽ sử dụng 5 đến 10 ngày hết pin tùy thuộc vào tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít em nhé thì đi kèm với nó là một cái dây cáp sạc đây thì hết pin thì anh em sạc pin tôm rất là tiện lợi nhé Đấy, ok vì nó là lắp sim nghe gọi bình thường cho nên là anh em cứ tự tin áp dụng vào mọi sân chơi của mình thôi đấy anh em chuyển sang cái chế độ đấy, nghe phân âm một tài xỉu đấy, em giữ, giữ, giữ chặt nút thang này cho tôi nhé đấy bao là máy báo một dung là ok đã chuyển sang chế độ rồi thì sau đây tôi sẽ test thử cho anh em luôn và hướng dẫn anh em đây tôi sẽ sử test trên bộ hồn cho trước nhé thì em lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tài của tôi anh em nhé máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này 12 nút Đấy, sóc xong hai ba giây là nó sẽ phân tích rồi sẽ báo dung ngược lại cho em biết nhé máy báo một dung đây anh em xỉu của tôi xỉu này ok em vào sân chơi sân chơi nào nó sóc dài đều được anh em nhé máy nó nghe cái âm thanh cuối cùng để nó phân tích và nó báo dung cho em máy báo một dung đây em mới xỉu tôi xỉu này ok cái máy này ấy, chống mọi tiếng ồn em ạ cho nên anh áp dụng ở sân chơi ồn anh em vẫn có thể chơi được anh em nhé à, ok chưa mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đó, không ảnh hưởng gì nhé tôi sẽ chuyển sang cái bộ hột công chuyện cho anh em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 cái công nghệ mới nhất hiện nay đang được rất là nhiều anh em quan tâm anh em đến trực tiếp nhà của tôi Đấy, hay liên hệ với tôi qua các số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn anh em cách sử dụng anh em nhé máy báo một dung đây anh em xỉu của tôi xỉu này chín nút rất là ok em nhé đấy thì sau khi ấy, anh em chuyển sang cái chế độ à, nghe gọi à, chuyển sang chế độ là phân âm của tài xỉu anh em không thích nữa thì em lại chuyển lại về cái chế độ uh, nghe gọi bình thường đấy, à, coi như bình thường em nhé đấy anh em quan tâm tới cái điện thoại phân âm không tài xỉu này thì liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video